Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình thử thách làm món ăn Đó là món ăn tép làm gỏi đu đủ Nào chúng ta cùng vào bếp bây giờ test chín rồi bây giờ mình nhắc xuống vô cho nó vào dĩa lại Hello các bạn Bây giờ chúng ta đã làm xong một món gỏi tép đu đủ Chúng ta sẽ sẵn bắt đầu ăn nha Đây bắt đầu coi gỏi tép trước đi Hấp dẫn chưa Rất là ngon Phần video của chúng ta tới đây là tạm dừng Xin hẹn các bạn đón xem Bây giờ tiếp theo sẽ là gì bạn nhớ à, đăng ký và ủng hộ cho kênh của đèo vlog nha bye bye